Vâng, xin chào bạn Hôm nay Hải đang uh, ờ, PC xin giới thiệu các bạn uh, cần uh, ờ, T1 của uh, Red Quick uh, Nghĩa là hãng con sói đỏ đấy uh, Con sói đỏ này là thuộc uh, vào của Fuel Pro Fishing Fuel Fishing thì uh, Hải đang đã có một cái bài viết trên trang là lịch sử hình thành của Fuel uh, Nó gộp rất nhiều thương hiệu nổi tiếng của từ Pen uh, Apu ờ, đây Hải đang ờ, sẽ không nói nhiều nữa thì ờ, các bạn nên quét tham khảo thêm cái hãng Professing này đây là phần bên ngoài của cần đây các bạn này T1 các bạn nhé Hải đang giới thiệu qua và Hải đang sẽ để đường link dưới ờ, video này các bạn à, về web để xem ờ, trực tiếp trên web thì nó sẽ có thông số cụ thể và hình ảnh luôn đây thì ờ, Hải Giang sẽ quay review qua thôi không chi tiết lắm đây, phần trôi cần trôi cần đít đít này có chỗ để mắc báo giờ bảo hiểm ngọn các bạn ngọn này được quấn vào sơn phủ keo ở cái đầu alo này rất chắc các bạn hãy à, subscribe và nhận thông báo của kênh của Hải Đăng Fishing để có những cái video chất lượng nhất à, gửi đến các bạn ờ. cái nút bịt này cũng à, được thiết kế vòng kim loại đây, phần trôi cần có mã số nóng là hoàng phần gốc của và chống trượt chống mòn nó có nhiều chức năng mã số cái này cần 8 mét mốt các bạn nhé đang Hải sẽ ờ, để link ngay dưới đang ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing